Welcome to ống ngớp channel Quạt quạt quạt quạt quạt <laughs> Xin lỗi mọi người vì mình uh, ít ra SCP hơn Vì á uh, tiếng Anh mình cũng có hạn kiếm những scp nào và dễ dịch và nó ổn định trước đã chứ mình có đi tham khảo một số trang dịch scp nó thật là hơi buồn vì á đa số là google thôi là copy lại rồi sao kiểu mình đọc xong kiểu mà what the fuck cái gì trời mà từ này là không có nghĩa ở việt nam mình luôn á kiểu mà cái sắp xếp câu á y như là kiểu như là chưa học qua văn luôn tại vì google mà nó đâu có thể nào mà nó sắp xếp như là ngữ pháp Việt Nam mình được mình đã cố gắng à, dịch sát nghĩa cho anh em nên là video hơi lâu cảm ơn ờ, mọi người đã, đã chờ đợi mình nhá hôm qua á ừ. mình thấy ờ, cái gì Vika Vika gì đấy What the fuck? Mọi người ơi, tôi bị ma áo hả? Tôi mới nghe Pika Pika. Ok thôi, chúng ta vô vấn đề chính nhá. Mình nói tới đâu rồi nhờ? Ừ. Là hôm qua mình lên uh, Facebook mình thấy một con bé ma rất là dễ thương và mình đã share về Facebook thì có một em đó là Quang ấy thanh niên nó đóng góp cho mình SCP và kiến thức về SCP rất là nhiều và những ờ, SCP liên quan tới những cái ờ, câu chuyện kinh dị đó cũng khá là nhiều nên hôm nay mình quyết định làm một SCP mà có ngoại hình giống với con ma đó cho anh em xem mà nhớ là Facebook tôi đang đang là nữ còn Facebook uh, còn SCP này á nó lấy uh, hình của nam mọi người nhé SCP này là SCP-899 những đứa trẻ bị thất lạc SCP này á khá là đặc biệt vì các nhà khoa học á phải phân loại nó lần thứ hai là lần đầu tiên á phân loại nó là safe thì à, là rất là dễ quản thúc nhưng đến lúc mà tìm hiểu gõ rồi đó người ta lại là phân loại đó là equilib mọi người thấy hay không ờ, à, và scp 899 là một trong những hiện tượng tâm linh những cái người á có thằng giao cách cảm hay là yếu bóng vía là rất dễ gặp à, gặp là gặp cái gì gặp một nhóm à, trẻ một nhóm trẻ con mà nhóm trẻ con này á rất là quái rất là kiểu mà ma mị và thường ờ, mình cũng có thể gọi nó là con ờ, ma nhỏ xíu đó mọi người ạ à. và có tính tình hơi hung hăng một tí nha khách du lịch á, đã báo cáo đến những người mà có trách nhiệm ở trong khu vực á, là đã bị ờ, tụi nó mà chi đuổi và quấy gói bởi những cái người có thân hình nhỏ bé nè mà đứng ở trong bóng tối buông những cái lời quyền rủa họ và ném đá vào họ cố gắng đuổi à, khách du lịch đi ngay lập tức và những cái đứa bé này á thì nó kiểu mà tối tối mà mờ ảo sao á nên là khách du lịch không thể nhìn thấy rõ chứ mà gặp ốc ở đó thì là gạch ống phan nè các nhà khoa học thì đang cố gắng phân tích à, số liệu của những đứa bé thì nhận ra cá thể scp 899 à, này nó cũng không có đặc biệt gì hơn con người và cũng rất khó để xác định được đứa trẻ này là nam hay nữ tại vì á cái này là một nhóm nha mọi người còn mình tách những cá thể ờ, của scp 899 ờ, này ra là từng từng người từng người từng người một đó nó sẽ khác biệt ở chỗ đó nên mọi người hãy phân biệt rõ thậm chí á, là họ không thể thu được giọng nói hay là hành vi thường xuyên của những cái bóng nhỏ nhắn như là như thế nào dù làm gì thì làm các khách du lịch á mà bị nhóm S, nhóm scb này á tấn công á mà vẫn cố chấp mà không chịu đi nha thì những người này á sẽ nhận một cái kết cực kỳ cực kỳ khó chịu lúc này SCP-899 bắt đầu hung hăng lên và dùng tới vũ lực kiểu mà sử dụng đá 46 hay là những cái thứ rất là nguy hiểm luôn tấn công những cái vị khách này và mình cũng muốn nói rõ cho anh em nghe á là không phải là chỉ ghi nó đứng trong ờ, bóng tối không đâu mà khi mà một cá thể SCP 899 á bước ra chỗ ánh sáng luôn hay là một cái chỗ nào đó có ánh sáng uh, mà mờ ảo á thì vẫn có một cái gì đó đen đen nó che phủ đi cái những cái đứa bé đó nó rất là kỳ lạ mọi người à nhưng mà thường á nó sẽ không xuất hiện ở chỗ mà sáng trưng đâu mọi người nó chỉ có một là mờ mờ hai là tối luôn đó cho nên nó rất là ma mị mọi người à và ai á cũng sẽ có những cái ký ức à, trước khi dậy thì có lẽ là những cái khoảng thời gian tươi đẹp mà anh ăn anh em ăn chơi ngủ nghỉ nhưng mà cái đó có lẽ là đối với 8x 9x như tụi mình thôi thì mới có những ký ức đẹp là cái còn lúc mà đi thả diều á còn hay là bắt cua đồng còn thời này á tôi không biết nói sao 2k8 nè nó chuẩn bị đăng clip nè trên ờ, facebook gầm gầm và những cái ờ, người có ký ức này á mà vượt qua độ tuổi trưởng thành là giống như là sau khi dậy thì rồi đó mà lỡ vô tình chạm vào cá thể ờ, scp 899 thì họ hoàn toàn mắc những cái ký ức này luôn cái quan trọng ở đây á là những người có ký ức vui vẻ bị mắc ký ức thì nó mới buồn thôi mọi người ạ à chứ còn giới trẻ ngày nay nó có mắc cái ức thì nó chỉ mắc về những idol đẹp trai hot boy gì thôi đấy chứ làm gì mắc mấy ký ức vui vẻ đúng không cái này nói thì nó cũng hơi qua đũa cả nắm nhưng mà nó hiện tại đang bị chiếm đa số mọi người mình cũng đang khá là buồn và cái dạng mắc ký ức á thì không phải là mình quên luôn cả cha mẹ mình là ai quên luôn cách ăn uống và những cái kia nó là tại sao anh em chắc chắn anh em thắc mắc là tại sao á quên ký ức đó rồi mà vẫn nhớ cha mẹ vẫn nhớ cách sống và cách ăn uống như thế nào đúng không vì á nó là một chuỗi liên kết mọi người có hiểu chuỗi liên kết không thôi để mình giải thích cho anh em nghe nhé những cái sự việc bình thường xảy ra trong hàng ngày á thì đa số nó sẽ không liên kết với nhau giống như là Ngày này 10 năm trước anh em đang thả diều, đang đi tung tăng ngoài ờ, ruộng Nhưng mà ngày này 10 năm sau anh em đang ngồi xem youtube của một con uh, chó màu xám có tên là con mèo đó cái tên kênh đó là ốc ngố thì cái những cái chuyện này á thường nó sẽ không liên quan nó không mạch lạc với nhau cho nên là nó bị mất đi còn ba mẹ mình á là một cái chuỗi liên kết chặt chẽ nó không thể nào mà xóa được luôn cái ký ức đó là vẫn có thể hoàn toàn là uh, mắc cái đoạn ở trước đi nhưng mà nhờ á những cái khúc sau á nó vẫn còn liên kết rất, rất, rất là chặt chẽ cho nên nó sẽ sẽ hồi tưởng về lại những cái ký ức chặt chẽ ở trước đó cho nên là SCP-899 à, không thể nào mà làm xóa đi những cái ký ức chặt chẽ được Đó anh em hiểu một phần nào đó chưa Đánh mất những ký ức và hành động ở tuổi thơ của chúng ta Có thể dẫn đến con người chúng ta bị thay đổi hoàn toàn về tính cách Cái lúc này nó giống như như thế này nè Mọi người phải hiểu là gì nè Khi mà đánh mất cái ký ức nhỏ rồi đó Mình sẽ tự đặt câu hỏi là Ủa tại sao mình là người tốt ủa hoặc là sao mình là người xấu tại sao mình làm những cái việc này đó và nếu ký ức của ờ, cái thời trưởng thành á là những cái chuyện người ta mà tiếp xúc sau khi mà trưởng thành rồi á tiếp xúc nhiều người tốt thì người đó sẽ thành người tốt và ngược lại và mình muốn chia buồn với mấy bạn nhạt nhẽo như mình nhé khi mà tiếp xúc với ờ, scp 899 có va chạm ấy ý là mình nói nãy giờ ở trên mình có thể nói nhanh quá mọi người không nghe kỹ là phải đụng vào nó nha thì sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc rất là tiêu cực à, tôi thì cũng khá là nhẹ cho nên là chắc chạm vô nó xong cái là đi lương là từ đó kênh chúng ta không bao giờ lên được 10k <laughs> Ngoài những việc kể trên á Thì à, chúng ta được tặng theo một đặc tính nữa Đó là ghét trẻ con mọi người ạ Và mình à, không có kiên nhẫn Dù trẻ con có làm gì tốt đẹp đi nữa Mình cũng không ưa nó được Đó, đó là tác hại khi mà người trưởng thành Đụng vào SCP-899 Vậy tới đây bắt đầu anh em thắc mắc là Những người trước độ tuổi dậy thì Đụng vào nó thì như thế nào đúng không? Chà Thì để mình giải đáp cho anh em luôn nha khi ờ, các bạn chưa ở độ tuổi ờ, trưởng thành á và nhỏ hơn cả độ tuổi vậy thì chưa bước vô giai đoạn vậy thì luôn thì mà lỡ chạm vô SCP-899 thì cái ờ, đứa bé đó hoàn toàn biến mất trên thế giới này luôn và cũng không biết lý do tại sao và không có một cái dấu tích gì để lại làm manh mối hết á và sau đó các cá thể SCP-899 hoặc là toàn bộ cá thể trong SCP-899 sẽ sử dụng hình dạng của đứa bé vừa bị mất tích đó trong một thời gian rồi sẽ trở lại những hình dạng đứa trẻ khác giống như là kiểu mà chào mừng một cái thành viên mới một cái hình dạng mới gì đó anh em thấy căng thẳng không chà tự nhiên bỗng nhiên mình đang đi du lịch bước vô gần cái gặp quá đột phát một trăm hàng nhỏ giống nhau đang đứng ờ, nhìn mình và miệng thì lẩm bẩm quyền rủa mình mà lấy đá nhỏ nhỏ chọi mình quá the quá lúc đó chắc anh em chạy té khói luôn á và còn một độ tuổi nữa đó là độ tuổi trong quá trình dậy thì khi mà va chạm và tiếp xúc với SCP-899 á, thì cái kết quả thì ta không thể nào biết được. Tổ chức đã xóa được cái dữ liệu này rồi. Các nhà khoa học á, không cố gắng tiếp xúc với ờ, các cá thể 899 và không làm những cái buổi thí nghiệm uh, tiếp xúc uh, với SCP-899 bằng các độ tuổi khác nhau và cũng không tổ chức những cái buổi thí nghiệm mà có thể đưa những đứa trẻ tiếp xúc cho SCP-899 để nó bị mất tích và để tìm ra dấu vết uh, những đứa trẻ khác thì cái chuyện đó là quá vô nhân đạo cho nên á, là tổ chức quyết định là sẽ không làm những cái thí nghiệm đó đâu mọi người mình đọc tới đây á thì mình không hiểu á, các bạn uh, Google dịch hay là những cái trang người ta dịch mà kiểu mà uh, copy từ Google lại á thì anh em có hiểu được những cái vấn đề này hay không đó còn mình á là phải cố gắng uh, dịch một nửa và nhiều khi những cái rất là khó hiểu mình phải sử dụng cái Google dịch và mình cũng có kèm thêm những cái vấn đề ngoài lề uh, cho những cái uh, vấn đề của mình nó sẽ mở rộng ra hơn mọi người có thích làm như vậy không nếu anh em thích á, thì anh em để comment lại à, anh em không thích thì thôi mình sẽ dịch uh, giống với những cái uh, trên Google dịch đi ha cho nó nhanh gọn tôi không phải đào não và suy nghĩ uh, à, làm cho anh em hiểu rõ đó <laughs> anh em thích dạng nào anh em comment giúp mình và mình so sánh giữa SCP-899 chưa bị tổ chức thu về với uh, SCP-899 đang bị quản thúc thì cái biểu hiện á, và cái sự đặc biệt của nó bắt đầu bộc lộ gõ mọi thứ luôn giống như là hung hăng nè các cá tính mà của cá thể ờ, SCP á nó bắt đầu tăng lên các nhà khoa học á cũng đã cố gắng tiếp xúc với nó nhưng mà không phải là đứng ở giữa mà một đám mà SCP 899 mà tiếp xúc nha mấy má cái chuyện đó là quá khùng rồi mà chỉ cố gắng tiếp xúc với những đối tượng riêng lẻ thôi chứ uh, như mình đã nói ở trên đó các nhà khoa học không cố gắng tiếp xúc với toàn bộ SCP-899 đâu mà chỉ cần một cá thể trong đó thôi họ cố gắng tìm hiểu là những đứa trẻ đứa trẻ bị mất tích nó ra sao và tại sao chỉ nhắm vào những đứa trẻ thôi đó nhưng mà toàn bộ kết quả đều dẫn đến là cá thể scp 899 đó tấn công cái ờ, nhân viên của tổ chức sau cái đợt tấn công ờ, như vậy á thì tổ chức bắt đầu suy nghĩ thiết kế một cái phòng giao tiếp an toàn cho nhân viên dù bao nhiêu lần thất bại đi nữa tổ chức vẫn cố gắng uh, tìm hiểu và cứu những đứa trẻ thất lạc kia thật sự đây mình đọc tới đây mình cảm thấy cảm động vãi nồi luôn ấy vì tốn bao nhiêu kinh phí cũng được nhưng mà tổ chức đang muốn cứu lại những đứa trẻ bị thất lạc và bị ờ, các cá thể đó giam cầm nhưng mà vẫn không thể tìm ra được khá là tiếc mọi người nha và căn phòng giao tiếp an toàn này á được dựng lên và có hai dạng vật liệu một dạng á là bằng phòng sắt và một dạng á làm bằng cái à, vật liệu được giấu kín cái vật liệu này á, thì có lẽ là chỉ tổ chức mới biết được thôi nhưng mà cái dạng vật liệu giấu kín này á, có thể gây tổn thương đến SCP à, 899 cho nên á, là vì tính chất nhân văn nên là tổ chức chỉ à, sử dụng phòng sắt thôi nó vừa an toàn cho nhân viên cũng vừa an toàn cho những cá thể SCP-899 các bạn cũng có biết về tam giác quỷ ở biển hoặc là tam giác quỷ ở gần khu vực 51 mọi người biết không thì á, trong khu vực của SCP-899 thì cái hiện tượng á, nó cũng gần như là giống như vậy. Mọi liên lạc hoặc là di chuyển rất là khó, la bàn hay là GPS tất cả đều loạn lên hết luôn, không có thể nào mà xác định được. Trong cái à, khu vực của SCP-899 á thì lâu lâu chúng ta vẫn có thể nghe tiếng tiếng động vật. Nhưng mà chắc có thể đó là ảo giác thôi mọi người ạ, à. hoặc là SCP-899 á có một số cá thể nó buồn quá nên là nó làm như vậy cho vui khi mà nghe như vậy á xác định được cái hướng vị trí của tiếng động vật rồi mình nghĩ đi theo cái hướng đó là mình sẽ thoát đúng không nhưng mà không phải đâu mình đi đúng theo cái hướng đó mình chỉ thấy được cái chiếc xác động vật thôi <laughs> mà à, chiếc xác á là cái phong trào trên facebook thì mình cũng không biết tại sao gọi là chiếc mình thấy à, người ta gọi là chiếc mèo chiếc chó chiếc sen rồi à, mình nên đu, mình đúng tí là chiếc xác mọi người nhé chứ không phải là cái xác hay là con mèo con chó gì nhá đó mọi người thấy vô lý không mình cũng không hiểu nên là thôi kệ đúng cho vui thôi nhé vậy là chúng ta sẽ đến với phần quản thúc của scp 899 à, rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái câu chuyện khá là hay về scp 899 này nằm ở phần cuối cùng mọi người nhé khu vực ảnh hưởng của scp 899 ờ, khá là rộng nhưng mà nếu á, có những cái cây mà bao quanh ờ, tụi nó thì nó sẽ giảm lại ờ, cái tầm ảnh hưởng của nó chỉ còn có 5 mét thôi và tổ chức á, đang giam nó ở một ờ, khu vườn khu rừng xù xì trong một công viên quốc gia ở núi Rocky khu vực này á, được cô lập bằng cách uh, tạo ra những đám cháy giả để những người du lịch á, người ta không đi vào những nhân viên á, luôn luôn là túc trực uh, kiểu mà ngăn cản cái ý định mà người ta lao vô trọng để tìm SCP-899 khi mà bắt được những người xâm phạm á hay là những cái đứa mà cố tình tìm hiểu về nó bắt đầu họ giam ờ, những người này lại và cho uống ờ, thuốc sốt trí nhớ hạng B hoặc là hạng C còn những cái đứa trẻ trâu muốn thể hiện á là bố đây là đéo sợ gì hết và đã biết về SCP-899 thì bắt đầu cố gắng mà chui vô trọng để kiếm hiểu không kiểu mà thể hiện ui bố đây là mẹ bố đéo sợ không Đấy, thì cái nhân viên mà tóm được những bạn trẻ trâu như thế này á là sẽ cố gắng mà xóa ký ức về cái việc mà tìm hiểu về SCP-899 để nó không tò mò nữa. Nhưng còn nếu á nó đã tiếp xúc với SCP-899 rồi, nó đã chạm vô SCP-899 rồi, mắc tích luôn rồi á và cũng đã trở thành à, một trong những cá thể SCP-899 tổ chức buộc phải tạo bằng chứng giả và thông báo vụ mất tích này là do tai nạn đi lạc trong rừng hay là thiên tai thiên nhiên gì đó mà là mấy bạn à, trâu này mất tích đấy tại sao mình gọi là các bạn trẻ trâu tại vì à, các bạn nào không trẻ trâu á người ta sẽ à, không cố gắng mà làm trả lịch cấm đâu mọi người ạ à. đấy những nhân viên được à, giao cái nhiệm vụ đó là à, giao tiếp với scb này á là phải được đánh giá liên tục về cái tâm lý nếu như là tiếp xúc là phải à, đánh giá sau đó đi ra cũng phải đánh giá rồi khoảng à, vài tiếng nữa đánh giá một lần cuối cùng để chắc chắn những người đó ổn định Ồ, ờ, thấy scb này nghiêm ngặt không tuy là lúc đầu là sếp rồi sau đó là lý do là nó quá nhiều công đoạn và quá khắc khe nên là lại nâng lên một bậc nữa nếu như mà scp 899 chín tỏ ra nguy hiểm và hung hăng á thì các giám sát viên sử dụng biện pháp mạnh bằng súng và những viên đạn là phải được làm bằng sắt là chỉ gây ảnh hưởng lên những cá thể thôi chứ không được sử dụng các nguyên liệu mà đặc biệt cái nguyên liệu đặc biệt á, có thể là bắn một cái là một cá thể có thể biến mất luôn đó mọi người nhưng mà cũng ờ, vì cái vụ mà như vậy thì nó cũng không tốt lắm anh em thấy nó cũng giống như là cái việc mà cái phòng giao tiếp của mà tổ chức làm cho nhân viên gì đó thấy không người ta vẫn mang tính chất nhân văn trong đây chứ không phải nói nó là scp mà nó mình thích giết một cái là giết hết đó đã có những cái trường hợp á, là góp ý à, từ nhà khoa học về cái việc quản lý SCP sau cái vụ thí nghiệm á, ngày 23 tháng 3 2009 đến ngày 15 ờ, tháng 5 2009. Thí nghiệm này diễn ra trong à, vòng gần 2 tháng và SCP-573 được chuyển vào để xem phản ứng của SCP-899 như thế nào SCP-573 là một cây sáo làm bằng xương người có tác dụng là lúc đầu á giúp người ta sẽ có cảm giác phấn khích và cái người sử dụng á rất là thông minh luôn là tuy không biết thổi sáo không biết kia thổi kẹt cái nhầm không biết thổi sáo thôi cứ quen thổi sáo là thổi kèn à kỳ lạ thiệt <laughs> và người đó có thể sử dụng cái sáo này rất là thông thạo những người nghe thì họ muốn heal làm gì cũng được hết á đó nhưng mà sử dụng về lâu á con người chỉ cần sử dụng một tuần thôi là bắt đầu có tác dụng phụ ngay thì các cá thể scp 899 à, này hoàn toàn hiền diệu khi mà được đưa chung với à, cái scp 573 không chọi đá cũng không nguyền của những nhân viên của tổ chức nữa và cũng chả có tác dụng phụ gì trong hai tháng đó tuy là những uh, cá thể scp 899 nó dễ chịu rồi nhưng mà trong cái tầm ảnh hưởng của scp 899 khi mà mình bước vào á vẫn cảm thấy rất là khó chịu và rất là khó di chuyển sau khi à, vụ việc này kết thúc bắt đầu trả lại à, trả hai scb à, về chỗ cũ sau khoảng một tháng thì bắt đầu có một cái chuyện kỳ lạ xảy ra đó là một cá thể scb nó không phải là những đứa chị em nữa mà nó là một thanh niên một thiếu nữ lúc đó thì theo mình mình cảm thấy nha trên wiki nó ghi thật sự là không rõ nó ghi là một người nam nhưng mà đưa cái mặt rõ ràng là người nữ cho nên mình không chắc chắn đó là nam hay nữ nhé và nó được ghi nhận vào ngày 10 tháng 6 năm 2009 cá thể này á, trông có vẻ là trưởng thành với thân hình á, thì đầy vết thương luôn tiến sĩ á, lúc này bắt đầu à, định tiến tới và thử tương tác kiểu mà nói chuyện thử xem coi nó có nói với mình hay không nhưng mà chỉ vừa bước tới thôi tiến sĩ đã bị nó cắn rồi và nó làm ông ta tổn thương rất là nghiêm trọng sau 3 ngày á thì ông tiến sĩ ờ, được chữa trị và đánh giá tâm lý thường xuyên thì ờ, ổng đã bình phục hoàn toàn và ký ức của ổng ờ, về thời trẻ trâu của ông ta cũng còn luôn lúc này á là tổ chức bắt đầu phân loại scp này không phải là scp 899 bình thường nữa mà phân loại do là hình scp 8991 để nghiên cứu cái đặc tính của nó riêng nữa đấy và cho thấy cá thể SCP-8991 ờ, gia tăng số lượng rất là mạnh và lâu lâu cũng có một số xung đột giữa ờ, hai SCP với nhau là 899 ờ, và 8991 chắc có lẽ là nó vì khác độ tuổi nên là nó lâu lâu nó vẫn có một tí xung đột thì anh em nhìn hẳn vô là anh em có thấy là hình dạng và đặc tính của nó đã khác hẳn với SCP-899 rồi 8991 á nó hung hăng hơn tới gấp bội lần luôn tụi nó là không ở yên ở trong khu vực quản thúc đâu tụi nó đi ra tấn công những cái cabin quan sát và làm nên cái những ờ, cái vụ hỏa hoạn và chết hết một đặc nhiệm một đặc nhiệm khá là giỏi mà được nêu tên luôn đó mọi người nhưng mà nó dù nó có thay đổi như thế nào đi nữa SCP-8991 á nó vẫn sợ là sắt và cái thứ nguyên liệu dấu kính đó và các nhà khoa học đang mắc thắc mắc là ủa tại sao lại sinh ra những SCP-8991 này thì á, bắt đầu quay lại lịch sử tìm hiểu kỹ càng hơn á thì là chắc chắn chả do một ai hết mà là do SCP-573 trong hai tháng sử dụng uh, nó để mà triệt tiêu các uh, tính tích tiêu cực của SCP-899 á, thì nó không gây tác dụng phụ gì hết và hiện tại sau một tháng sau thì nó mới có tác dụng phụ đấy và về phía O5 á, thì đã ra lệnh quản thúc chặt chẽ các cá thể này cả 899 và 8991 đều phải là cực kỳ nghiêm ngặt luôn vì nó đang bắt đầu có xu hướng bắt đầu hung hăng hơn nhiều rồi đó và không được sử dụng các SCP khác cho SCP-899 hoặc 8991 nữa tránh cái trường hợp là nó dẫn tới ờ, các ờ, pha đột biến khác đó mọi người ok video đến đây là kết thúc mọi người thấy ờ, cái series này hay á thì mọi người để lại một like một subscribe cho kênh của mình nhớ bấm cái chuông luôn nha mọi người anh em ơi hãy share lên cộng đồng giúp mình có thể anh em là một người quen biết với cộng đồng nào đó mà có thể là kẻ chuyện ma hay là scb gì đó mà được share anh em có thể share giúp mình để mình lên được 10k sớm nhất và đủ động lực để viết những cái bài chất lượng hơn rồi mọi người nghĩ đi mọi người có thể xem so sánh thử xương xương đi mình không dám tự tin là mình dịch mà nó chuẩn nhất nhưng mà mình đã nói thật luôn là mình dịch dễ hiểu hơn trên wiki hay là google dịch lắm rồi tại vì mình á phải phân tích từng từ có một số từ là từ địa phương một số từ á, là từ đồng nghĩa hoặc là một số từ là từ ngữ cảnh thì Google á, nó chỉ dịch thô thôi nó sẽ không xét ngữ cảnh mình phải xét ngữ cảnh để mình dịch ra mà anh em biết rồi đó một cái văn nó dài như văn sớ mình phải ngồi mình dịch hết cho tất cả anh em nghe và phải viết lại văn nói nữa trời nó khá là kỳ công thì anh em đừng có tiếc gì à, một like một xe giúp mình nhé tại vì tất cả mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ